Oh. มาฝ่า nhân nhân tâm đảnh là No. 风。 chúng sanh càng loài nếu có chúng sanh trong ba đường an cho đến từ sanh sanh về cõi con đều được tha tâm trí thông biết được tâm niệm của chúng sanh xa cánh trăm ngàn vàng tụ đến đại niên bàn về không thành chánh gian khi con thành và có quan minh vô lượng chiêu tâm mười phương chư phật gấp ngàn vàng ứng lần ảnh sáng của nhật nguyệt nếu có chúng sanh nào thấy hay chạm được ảnh sáng của con nếu không được vãng sanh thể không thành chánh gia ngồi trừ những kẻ phạm thôi ngu nghịch vì ban chánh pháp khi con thành phật chúng sanh cấm mười lòng sám hối làm ca điều lành lại thì kinh giữ giới nguyện sanh về sanh vào nước con quyết chẳng đến bậc nhất sanh bổ sư trừ khi Yeah. điện lò cá phùng như thị xa lời tử thì chư pháp không tướng bất sanh bằng diệm bằng cao bằng tình bằng tăng bằng giảm thì có I'm gonna cơ khăn đêm Bye. phật 합니다. a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật kinh كالنار để. I cũng như chung thân không tận bình tâm không hôn mê nhân tâm niệm phật pháp và thanh chung tay cầm đài vàng tiếp dẫn chúng con vãng sanh về tây phương cực làng ngọc hào quang à, gia hồ đề tử chúng con cùng tất cả chúng sanh thân tâm tường an lạc tận bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng phước huệ trang nghiêm xuân đa kia khánh hà bảo bình an thu tống tam bách phước một hậu đắc di đà thọ ký đệ tử chúng con nguyện đứng phật a di đà thùy từ phong ngọc hào quang tín dẫn chương lên vong lên cửu huyền thất tổ tập nhị loại cô ngã quỷ hà sa hữu vị vô tinh pháp tóc xả mê độ siêu sanh tình á đồ phổ nguyện âm siêu dương tới phạm giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng sanh cực lạc đồng kiến di đà đồng ngộ 的。